thì à, là một cái chiếc xe mà nhập khẩu hoàn toàn bên Di luôn với số lượng cực kỳ ít luôn cho nên là với những cái chiếc xe như thế này thì thông thường là bên Di sẽ không có hàng để mà giao đó không có hàng để mà giao cho nên là Di cũng là uh, không có quay quảng cáo cho các bạn xem đó thì ngày hôm nay là À, nhân cái dịp là cái chiếc xe vừa mới về nè đó để mà giao cho khách hàng á, thì à, Duy sẽ à, sẵn tiện đây Duy sẽ quay cho các bạn xem cũng như là review thật là chi tiết thật là kỹ cho những anh chị khách hàng nào mà đang quan tâm đến một chiếc xe Mercedes-Benz gầm cao và đặc biệt các bạn đây là một cái chiếc xe 7 chỗ từ trước đến bây giờ thì uh, có rất là nhiều những anh chị khi mà gọi điện vào cho Duy á thì à, muốn là mua một chiếc xe Mercedes-Benz 7 chỗ nhưng ở tầm giá khoảng tầm là trên 2 tỷ đồng thôi hoặc là dưới 3 tỷ thì vào cái thời điểm trước các bạn là bên Duy sẽ không có những cái mẫu xe nào như vậy thì đa phần là à, chỉ có GLE hoặc là GLS thôi với cái giá là gần 5 tỷ đồng hoặc là hơn 5 tỷ đồng đó với cái giá rất là cao nhưng bây giờ Mercedes-Benz GLB 200 AMG này về để mà đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật là kỹ cái chiếc xe uh, à, GLB 200 AMG này có những cái điểm gì đặc biệt và tại sao nên chọn cái chiếc xe GLB 200 AMG này so với là những cái đối thủ khác cũng như là trong phân khúc ờ, này thì ờ, bên Duy vẫn đang có một cái ờ, người anh em à, đó là chiếc xe GLC 200 hoặc là GLC 200 Formatic à, thì ok bây giờ Duy sẽ không cho các bạn đợi lâu nữa Duy sẽ mời các bạn xem thật kỹ cái xe SUV 200 này ok nha GLB 200 AMG này được thiết kế Ừ, có cái nét gì đó rất là giống với chiếc xe à, Mercedes-Benz GLS 450 bởi vì là GLB được thiết kế theo cái phong cách gọi như là à, bo tròn các bạn các bạn sẽ thấy những cái đường nét nó bo tròn cũng như là à, ừ, tổng thể của nó thì được thiết kế theo một cái dạng xe SUV đó, SUV gầm cao cho nên các bạn thấy là à, nó hơi gọi là vuông vuông các bạn đúng không gọi là hơi vuông vuông ha đó thì về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là một cái điểm rất là nổi bật của chiếc xe GLB 200 này đó chính là đây các bạn đó một cái chiếc xe mà à, đẹp hay không các bạn thì mọi người sẽ nhìn vào cái phần đầu xe đó là cái cảm giác cũng như là cái ấn tượng đầu tiên ha ban đầu đó thì GLB 200 à, AMG này được thiết kế là cái lưới tản nhiệt dạng vi kim cương đó và đi kèm với lại là cái logo to bản ở giữa với lưới tản nhiệt một nang ha thì đây là cái thiết kế uh, tiêu chuẩn chung dành cho những cái chiếc xe mang cái ờ, phong cách của AMG là phong cách thể thao các bạn nha à, các bạn sẽ thấy ở đây ở đây thực ra các bạn nó không phải là một cái camera 360 độ nha đây là một cái chỗ để chờ lắp thôi bởi vì là đối với cái chiếc xe GLB 200 uh, AMG này á, thì nó sử dụng cái à, body kit cũng như là cái lưới tản nhiệt của à, GLB 35 AMG luôn cho nên là hoặc là ở nước ngoài sẽ có những cái option tùy chọn ở đây cho nên là các bạn sẽ thấy là chỗ này nó có một cái thiết bị để chờ lắp nè à, nhưng mà đối với GLB 200 này thì chỉ sử dụng cái camera lùi thôi à, và cái cản dưới nè các bạn cái cảng dưới này thì nếu mà các bạn mà có xem ờ, cái kênh của Duy cũng như là có xem ờ, theo dõi những cái chiếc xe Mercedes-Benz ờ, thì các bạn sẽ thấy là cái phần lưới tản nhiệt này được thiết kế rất là tương đồng so với những cái người anh em chẳng hạn như là C300 nè C300 AMG nè GLE 450 nè hoặc là GLS 450 bởi vì là đây là cái thiết kế của AMG các bạn sẽ thấy cái hốc gió chỗ này cũng như là uh, gió nó sẽ đi vào khu vực này và lòn ở phía sau ha rất là khí động học luôn đó nói chung thì về phần đầu xe đó thì uh, đây là một cái thiết kế chung rồi của Mercedes-Benz rồi đèn của cái xe GLB 200 này được thiết kế theo dạng hình vuông luôn các bạn đó bởi vì là nó rất là tương đồng với lại tổng thể của chiếc xe ha và ở đây sẽ có một cái mí led chạy ban ngày cũng như là ở đây đó thì đây là cái điểm mà nhận diện của chiếc xe GLB khi mà chúng ta chạy ngoài đường à, và cái đèn xe này đó các bạn cái đèn xe của cái chiếc xe GLB 200 này đây là cái đèn led toàn phần các bạn nha đây là đèn đèn full led luôn à, thật ra thì đối với cái xe GLB 200 này tất cả những cái bóng đèn bên ngoài cũng như là bên trong đều sử dụng công nghệ led hết rồi đó. Và bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nha Đây Cái bộ mâm xe này thì các bạn ờ, thấy coi như là rất là quen thuộc ha Không còn phải là xa lạ nữa Đây là cái bộ mâm của AMG Và bộ mâm này nó rất giống trên chiếc xe C300 AMG nè GLC 300 AMG nè GLS 450 hoặc là GLE 450 à, về cái thiết kế thì giống như nhau thôi chỉ khác nhau về kích thước thôi các bạn thì đối với cái lớp xe của cái chiếc xe GLB 200 AMG này thì sử dụng cái lớp của Continental ha và kích thước của lớp là 235 trên 50 R19 và đây là cái lớp ron luôn các bạn nha cái lớp ron thì Di cũng sẽ xin nhắc lại luôn là lớp ron là khi mà chúng ta sử dụng cái lớp xe ron thì chúng ta sẽ không có bánh xe dự phòng ở bên trong cũng như là cái lớp xe ron này nhà Mercedes-Benz muốn hướng tới cái sự an toàn là là chính các bạn an toàn là chính bởi vì là khi mà chúng ta đi ở một tốc độ rất là cao trên đường cao tốc đi nếu mà trong trường hợp mà chúng ta bị sự cố mà chúng ta cán phải à, một cái vật gì nhọn ha thì có thể là tét cái lớp xe hoặc là nổ cái lớp xe thì đối với cái chiếc xe GLB 200 này sử dụng cái lớp lát này thì chúng ta sẽ không bị mất lái ha chúng ta sẽ không bị mất lái nó rất là ổn định đó bởi vì là ở bên trong thành lớp này được thiết kế coi như là rất là dày để mà khi mà à, bị nổ lớp á, bị mất áp suất đột ngột á, thì ở bên trong vẫn còn cái lớp cao su để chịu lực ha có nhiều anh chị là nói là cái lớp serenlat nó sẽ ồn hơn nó sẽ đi nó sẽ không êm ái hơn các bạn không phải đâu các bạn nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đâu nhưng cái sự an toàn của chúng ta vẫn là trên hết các bạn nha đó và một cái điểm thú vị nữa các bạn là cái chiếc xe cái cái bộ phanh á, bộ phanh của cái chiếc xe GLB 200 này thì sử dụng cái bộ phanh coi như là đục lỗ luôn ha với cái đĩa phanh rất là to vẫn là 235 trên 50 R19 các bạn có nghĩa là kích thước của bánh trước và bánh sau nó sẽ là giống nhau luôn nó sẽ không có khác nhau nữa đó và các bạn sẽ thấy một điều ở đây nè các bạn đối với cái chiếc xe GLB 200 á, thì uh, chỗ này nó sẽ không có cái uh, ờ, bở bước chân đó giống như cái người Anh là GLC ha đó nhưng mà cái khu vực này thì các bạn sẽ thấy nè được thiết kế là bằng một cái lớp nhựa coi như là nhựa mờ đó một lớp nhựa mờ chứ sẽ không có sơn bóng thì duy nghĩ là cái lớp nhựa mờ này thứ nhất là nó sẽ giảm cái phần mà à, chạy xước cũng như là bụi bẩn đó các bạn khi mà chúng ta chạy á, nó sẽ à, bám vào trên đây nó sẽ giảm cái vấn đề chạy xước của xe của chúng ta hơn ha rất là hay cũng như là ở đây các bạn sẽ thấy là cái cửa trước cửa sau nó sẽ có hai cái nẹp mạ chrome chỗ này nè à, nhìn từ bên hông mà chúng ta cũng thấy rất là ấn tượng đó khi mà chúng ta mở cửa xe ra các bạn các bạn sẽ thấy là cái phần cửa này á nè các bạn sẽ phần thấy cái phần cửa này nó rất là dài đó nè nó sẽ rất là khác so với những cái dòng xe C-Class cũng như là GLC mở cửa ra thì cái cửa chúng ta tầm tới tới chỗ này thôi đó, nhưng mà cái đối với cái chiếc xe GLB thì chúng ta có thêm cái phần này nữa đó, cho nên nhìn cái cửa nó rất là rộng đó khi mà các bạn đóng lại các bạn thì cái cửa chúng ta sẽ ôm vào cái khu vực này đó, thì Duy nghĩ là à, cái à, không có bể bước cũng hay các bạn không có bể bước cũng hay bởi vì là có rất là nhiều anh chị khách hàng là phiền tối ở đây là khi mà bước xuống á cái bể bước nó làm dơ cái ống quần á ha với ông Quần thì à, thì duy thấy là cái đó cũng rất là đúng. Thì với chiếc xe GLB này thì chúng ta bước lên bước xuống thì nó sẽ không có cản bởi cái bờ bước chân. Cái chiếc xe GLB 200 các bạn cái nắp xăng nó sẽ nằm ở khu vực bên này, bên tài. Nó sẽ ngược so với lại dòng xe C, dòng xe GLC hoặc là dòng S hoặc là những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz. Đó, cái nắp xăng nó sẽ nằm ở bên đây các bạn nha. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau ha Phía sau của chiếc xe GLB 200 này Thì về cái phần thiết kế các bạn Đây, cái phóng đèn này cái đèn này các bạn thấy giống với mẫu xe nào rất là giống với GLS đúng không đó chúng ta sẽ thấy hai cái hình hộp đèn ở đây đó, và được cái đèn được chúng ta được thiết kế từ bên đây to hơn và sau đó nhỏ lại đó, bên đây là có chữ GLB 200 đó thì khi mà nhìn phía sau như thế này thì à, như thấy là nó rất giống cái với chiếc xe GLS 450 chỉ có điều là kích thước của chúng chiếc xe của chúng ta nó nhỏ hơn một chút xíu thôi à, phần bô xe đối xứng hai bên cũng như là đây là cái thiết kế của AMC thiết kế thể thao cho nên các bạn sẽ thấy ở đây là có những cái cánh để mà lướt gió nè à, nhìn rất là khí đồng học ha rất là thể thao về cái phần bô xe á, các bạn thì các bạn sẽ thấy là ở đây là một cái chi tiết là bô giả thôi à, bô giả thôi đó di sờ vào mặc dù là đây là cái chiếc xe của chúng ta đang nổ máy ha đang nổ máy cho nên là mặt di sờ vào trong đây thì nó cũng sẽ không có vấn đề gì hết bởi vì đây là cái chi tiết bô giả bô của chúng ta sẽ được chĩa xuống đất các bạn à, được chĩa xuống đất luôn đây là cái chiếc xe 7 chỗ hay mọi người nói gọi là 5 cộng 2 cho nên là cái hàng ghế phía sau khi mà chúng ta gập lên á thì có thể là cái vị trí mà để hành lý các bạn nó rất là nhỏ ha nó sẽ rất là nhỏ đó nhưng mà với cái xe mà 5 cộng 2 như thế này á, thì Di nghĩ là ở Việt Nam mình cũng ít khi sử dụng tới 7 chỗ Di thấy là đa phần khách hàng của Di là sẽ gặp cái cái ghế này lại ha sẽ gặp cái ghế này lại là chính đây bây giờ Di sẽ gặp lại đó thường thì Di thấy là mọi người hay gặp cái ghế này lại thì chở đồ được rất là nhiều luôn cũng như là trong những trường hợp mà cần thiết á, thì ờ, mới có thể là sử dụng hai cái hàng ghế phía sau này đây là cái cặp của cameraman các bạn nha chứ không phải là cái quà theo xe ha thì quà theo xe của chúng ta thì chỉ có là một cái hộp như thế này à, một cái hộp này Di đã cho các bạn xem rất là nhiều rồi đây là sách hướng dẫn sử dụng của xe túi y tế cũng như là đây là cái thảm sàn thôi nó sẽ có như vậy thôi ha ở dưới này á các bạn thì à, sẽ có một cái nữa nè đây là cái tấm che hành lý ha cái tấm che hành lý này trong những trường hợp mà chúng ta sẽ ờ, gặp cái ghế này lại á thì chúng ta cần để hành lý chúng ta che lại á, thì chúng ta có thể lấy cái cái cái cái cái thanh này ra để mà che hành lý ha đó thì với tấm che hành lý này nó sẽ giống như trên chiếc xe ờ, GLC hoặc là xe GLS đó thì Di cũng sẽ không có nói cái này nữa ha nó rất là giống như vậy thôi cũng không có gì Ok bây giờ Di sẽ đóng cốp lại nha Ở đây thì có một cái nút đóng cốp các bạn Khi chúng ta bấm ở đây thì nó cũng sẽ xuống ha Hoặc là nếu mà chúng ta trong trường hợp mà chúng ta kéo tay Nó cũng sẽ đi xuống À một cái điểm nữa các bạn Ở phía trước và phía sau thì chúng ta sẽ có 6 cái cảm biến ha Thì 6 cảm biến này giúp chúng ta là đậu xe cũng như là đậu xe tự động cho chiếc xe GLB 200 này à. Ok bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào à, bên trong khoang nội thất của chiếc xe GLB 200 MC này nha các bạn cái nội thất của GLB cực kỳ đẹp luôn và bảo đảm luôn những anh chị các bạn nào mà yêu thích công nghệ yêu thích phong cách yêu thích cái uh, thiết kế hiện đại thì với cái chiếc xe GLB 200 này sẽ bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên luôn vì đảm bảo các bạn cái điều đó à, do cái xe GLB này là cái xe mới về các bạn cho nên là à, ghế đồ các bạn sẽ thấy là nó có bọc ni lông cũng như là vô lăng ha sẽ được bọc lại thì Di cũng không có tháo ra Di cũng để nguyên như thế này thôi đó thì hơi khó xem một chút xíu ha thì à, nhưng mà bên đây thì cái ghế gì đã bọc ra để tháo ra rồi cho các bạn xem nó dễ hơn nè đây là một cái nội thất đặc biệt hơn tại sao ngày hôm nay mà di chọn cái chiếc xe này bởi vì là cái nội thất này nó sẽ mất tiền hơn so với những cái nội thất tiêu chuẩn đó thì đây là cái chất liệu da thật hoàn toàn cũng như là cái nó sử dụng hai tông màu là màu đỏ và màu đen đó các bạn sẽ thấy nó cực kỳ thể thao luôn thì với cái nội thất ghế da như thế này nó đi chung với thiết kế tổng thể nhìn rất là thể thao như thế này thì làm cho cái nội thất của chiếc xe GLB 200 trông cực kỳ ấn tượng hơn đó thì ngoài cái nội thất màu đỏ đen như thế này thì các bạn có thể chọn thêm cái phần nội thất là ghế đen hoàn toàn hoặc là đen ở đây cũng như là màu xám ở đây thì ờ, trong ba cái phần mà màu nội thất đó thì duy thích nhất duy thích nhất luôn á là cái ghế ghế màu đỏ ha cái màu đỏ này nhìn đã cực, kỳ luôn thì không biết là trong video clip các bạn xem nó có uh, đẹp có thực tế giống như thế này không thì thì duy không có biết nhưng mà khi mà xem ở bên ngoài á, thì nhìn rất là rất, rất là thích luôn đây là cái hốc gió dạng uh, ờ, tu bin máy bay các bạn thấy không Ờ, có đèn ở bên trong luôn thì đối với cái chiếc xe GLB 200 này đây là cái thiết kế tiêu chuẩn luôn các bạn nha đây là cái thiết kế tiêu chuẩn luôn chứ không có phải trả thêm bất kỳ cái ờ, tiền gì cho cái cái phần thiết kế này cho cái phần option này đó thì à, các anh chị và các bạn cũng đã thấy những cái thiết kế này trên những cái mẫu xe khác rồi nhưng mà đa phần là những cái anh chị đó độ thêm ha nhưng đối với GLB này đó đây là tiêu chuẩn đây là tiêu chuẩn của nó luôn đó, rất là đẹp luôn khi buổi tối á, các bạn đi các bạn những cái đèn này nó sẽ sáng lên ha cùng với cái um, tông màu của phần đèn nội thất rất là đẹp luôn khu vực này là khu vực chỉnh máy lạnh nè các bạn sẽ thấy là cái nội thất của chiếc xe GLB à, 200 AMG này cái thiết kế của nó nó sẽ không giống bất kỳ một cái thiết kế nào của những chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại hết ha, đây là một cái thiết kế mới hoàn toàn luôn các bạn đó, thiết kế mới hoàn toàn luôn nha thì các bạn sẽ thấy là thiết kế của xe C nè xe E nè hoặc là xe S hiện tại bây giờ thì nó gần gần như là giống nhau đây là một cái màn hình một cái chi tiết mà không thể nào mà không nói tới ha đây là cái màn hình liền khối hai bên luôn công tơ mét cũng như đây là màn hình giải trí và đặc biệt nữa là cái màn hình này đây là màn hình MBUX đó các bạn có thể cảm ứng nè rất là sướng luôn rất là mượt luôn các bạn đó tuyệt vời ha thì với cái màn hình cũng như cái thiết kế này thì nó cũng y chang như chiếc xe GLE hoặc là GLS luôn GLB 200 à, có một cái tính năng là kết nối điện thoại qua tính Apple CarPlay à, khi mà Di kết nối cái điện thoại của di vào thì chỉ việc là bỏ cái điện thoại ở đây thôi các bạn nha bỏ cái điện thoại ở đây thôi đó là những cái app những cái uh, gì mà Di hay sử dụng nó sẽ hiện ở trên cái màn hình này đó, rất là mượt mà rất là mượt mà luôn bản đồ ha đó thì bây giờ Di sẽ muốn đến Takashimaya ở uh, 92 94 đồng khởi ha thì Di chỉ cần bấm nút và ra câu lệnh thôi ha thì bắt đầu à rất là hay ha các bạn đó nếu mà Di muốn nghe nhạc thì Di sẽ vào cái phần mà nghe nhạc thôi đó nếu đó nghe nhạc thì Di sẽ chỉnh nhạc và nghe thôi hầu như là Di sẽ bỏ cái điện thoại ở đây và đẩy lại luôn các bạn đẩy lại luôn đó thì cái điện thoại của Duy hoặc là tin nhắn tới hay là cuộc gọi tới nó đều thể hiện trên này hết đó rất là thích luôn đó và một điều nó coi như là cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn đó là ta lái nha đó một cái ta lái ta lái thì đối với những cái người mà yêu thích lái xe những người mà yêu thích thể thao thì cái tay lái xe là một cái chi tiết rất là quan trọng thì uh, GLB 200 này sử dụng cái body kit của AMG và nội thất của AMG luôn trong đó có cái vô lăng của AMG đó các bạn sẽ thấy vô lăng AMG thì thông thường nó sẽ được thiết kế theo dạng ba chấu như thế này cũng như là ở trên này nó sẽ có những cái chi tiết ốp nhôm ở đây đó nhìn nó rất là đẹp luôn cũng như là đáy bằng đó, chỉ có những cái ta lái của AMG thì mới sẽ được um, thiết kế như thế này cũng như là bọc cái chỉ màu đỏ như thế này nó rất là sang trọng luôn rất là thể thao luôn ha đó, về cái ta lái này thì nó cũng sẽ giống như những cái ta lái khác ở khu vực này cũng như là khu vực ốp trên cửa ha thì đây là cái chi tiết bằng nhựa thôi các bạn chứ không phải là carbon nha chứ không phải là carbon các bạn nhìn thấy nếu mà Di không nói ha các bạn nhìn sơ qua các bạn sẽ thấy tưởng đây là carbon à rất là giống carbon luôn rất là đẹp đó còn những chỗ này các bạn sẽ thấy nè những chỗ này đây là cái đèn viền nội thất ha đèn viền nội thất của cái xe thì với cái thiết kế mà đèn viền theo thấp hay những cái sợi chỉ như thế này á, thì nó sẽ thiết kế giống như trên chiếc xe uh, ờ, GLS trên cái chiếc xe GLS hoặc là GLE đó. khu vực chỗ này thì các bạn sẽ thấy là nó khi mà Duy ngồi cái chỗ ghế lái này các bạn cũng như là cái khu vực ghế trước nè thì uh, như thấy nó rất là thoải mái rất là rộng rãi luôn cái chiếc xe GLB 200 này á, nó sẽ được thiết kế theo cái phong cách là với cái thiết kế là vuông cho nên là cái phần mà cái cột này các bạn cái cột này nè đó nó hơi đứng một chút xíu hơi đứng một chút xíu cho nên là làm cho cái góc nhìn cái mặt kiến phía trước là cái view phía trước nè nhìn nó sẽ rộng rãi rất là thoáng cũng như là cái à, điểm mù bên đây nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều đó, đây là một cái chi tiết mà Duy thấy cực kỳ hay khi mà lái chiếc xe này thì với cái chiếc xe này các bạn thì hướng nhiều tới là những khách hàng trẻ tuổi cũng như là các chị phụ nữ ha các chị phụ nữ cho nên là cái ừ, cái vị trí ngồi cũng như là cái góc nhìn ở đây nó cực kỳ quan trọng luôn cực kỳ quan trọng luôn cũng như là khi mà Duy ngồi vào cái vị trí ghế này các bạn là Duy thấy nó rất là rộng rất là thoải mái mặc dù cái ghế của chúng ta các bạn sẽ thấy nó không có to lắm đâu nhưng mà ngồi vào nó rất là thoải mái cũng như là bởi vì đây các chỗ này các bạn chỗ này nó được thiết kế nó nhỏ gọn lại nó sẽ không có to giống như là trên chiếc xe C hoặc là chiếc xe GLC cho nên là là là cái không gian mà để chân chỗ này nó cũng rất là thoải mái luôn rất là thoải mái thì đối với cái chiếc xe GLB 200 này thì uh, sử dụng cái ghế chỉnh điện và có 3 vị trí nhớ ghế luôn và có một cái chi tiết nữa các bạn sửa ghế ha sửa ghế đó. nếu các anh chị và các bạn nào mà thích à, nóng ha, đi những cái khu vực mà thời tiết lạnh ở ngoài Bắc hoặc là ở Đà Lạt ha, thì chúng ta có thể sử dụng là tính năng là sửa ghế cho hai cái ghế trước đó, cho hai ghế trước cái tay nắm cửa các bạn cái tay nắm cửa chỗ này nó thiết kế rất là đơn giản luôn ha nhưng mà các bạn thấy nó rất là hay ha Đó, à, được ốp nhôm như vậy thôi vuông vức gì thôi nhưng mà như thấy rất cực kỳ thích luôn thực ra đối với cái chiếc xe GLB 200 này nó sẽ hướng nhiều hơn đến cái phong cách của giới trẻ cũng như là sự thể thao đó các bạn sẽ thấy cái nội thất này nó nó nó nó thể hiện ngay cái phong cách thể thao luôn chứ không có gọi là à, bị lai tạo gì hết nhìn vào là chúng ta biết đây là một chiếc xe thể thao liền ha à, và một cái điểm nữa các bạn cái chiếc xe GLB 200 này nó sẽ không còn cái cái cái nút mà lóc cửa cái nút lóc cửa chỗ này nữa đối với những giống những chiếc xe khác ha thì cái nút lóc cửa nó nó thay bằng cái đèn à, khi mà chúng ta nhìn vào cái tín hiệu đèn này thì chúng ta đã biết là cái xe của chúng ta đã lóc cửa hay là chưa lóc cửa ha đó đối với cái cửa tài chỗ này thôi đó, nó bỏ những cái chi tiết à, chốt cửa chỗ này rồi cốp xe thì nó cũng là cũng không có gì ha cũng là ừ, vừa thôi không quá rộng khu vực để tay này thì à, sẽ có một hộc để chúng ta để đồ cũng như là bên trong hộc này nó sẽ có một cái USB để chúng ta kết nối à, nghe nhạc hoặc là sạc điện thoại ha đây là cái USB-C tất cả những cái USB ở trong cái chiếc xe GLB 200 này đều là USB-C hết cái khu vực này là cái khu vực mà touchpad nè và Mercedes-Benz cũng thiết kế cái cục này để chúng ta để tay thôi nó cũng không có làm gì hết cho nên là các bạn thấy không nhà sản xuất họ cực kỳ tỉ mỉ cực kỳ chăm chút luôn chỗ để tay touchpad thế hệ mới cũng như là dynamic nè chế độ chuyển uh, chuyển uh, coi như là chế độ lái của xe thì uh, GLB 200 này chúng ta sẽ có bốn chế độ lái thôi chứ không phải là năm chế độ lái như dòng xe C hoặc là dòng xe E à, thì chúng ta sẽ có là Eco, Comfort, Sport cũng như là chế độ lái theo sở thích cá nhân đó ví dụ như thái lái theo sở thích cá nhân thì các bạn có thể là cài đặt bằng cách là bấm vào đây bấm vào đây à, chúng ta chọn hệ thống dẫn động nè dẫn động thì dẫn động có nghĩa là động cơ và hộp số các bạn nếu mà các bạn thích lái sport các bạn có thể chọn ở đây à, hệ thống lái chúng ta muốn nặng hơn ta lái nặng hơn hoặc ta lái nhẹ hơn thì chúng ta sẽ chọn ở đây chúng ta nếu mà chúng ta muốn lái sport nhưng mà chúng ta muốn lái ta lái nhẹ thì chúng ta sẽ chọn ở comfort ha ESP hệ thống cân bằng điện tử nếu mà chúng ta chọn qua chế độ lái sport á, thì hệ thống cân bằng điện tử nó sẽ cho phép chiếc xe của chúng ta trượt trượt ha cũng như là khi mà chúng ta chạy trong đường đua các bạn chiếc xe của chúng ta sẽ hơi trượt một chút xíu để tăng cái cái cái cảm giác lái thể thao hệ thống đậu xe tự động khi mà chúng ta kích hoạt thì chúng ta sẽ bấm vào đây ha thì đối với hệ thống đậu xe tự động của chiếc xe GLB này thì uh, nó cũng sẽ giống như trên chiếc xe uh, E hoặc là trên chiếc xe S mà Di cũng đã um, quay trước đây rồi nếu mà các bạn nào chưa xem á, thì Di sẽ để cái link ở trên cũng như là trong cái phần mô tả để cho các bạn xem hệ thống đậu xe tự động nó như thế nào ha cái nút này là cái nút để cài đặt xe thôi volume lớn nhỏ navi radio nè khi mà Di kết nối cái Apple CarPlay vào các bạn đó, thì khi mà các bạn bấm vào cái nút Navi hoặc là Map nè thì nó sẽ tự động chuyển qua cái màn hình của bản đồ nha ok bây giờ Di đang ngồi ở cái vị trí ghế, ghế xa của chiếc xe GLB 200 các bạn thì uh, khi mà ngồi vào á, thì cái cảm giác nó rất là khác rất là khác luôn đó bởi vì là các bạn thấy nè từ cái chân của Di đến cái vị trí ghế ngồi phía trước nó rất là dài rất là rộng luôn Duy không ngờ là nó rộng như vậy luôn bởi vì là với cái thiết kế với cái chiều dài tổng thể của chiếc xe này các bạn nó khoảng tầm 4m6 55 thôi nó cũng là tương đương với chiếc xe GLC thôi nhưng mà Duy thấy một điều là cảm giác nha cảm giác của Duy nha nó sẽ rộng hơn cái chiếc xe GLC đó bởi vì các bạn biết sao các bạn cái hàng ghế này à, chúng ta có thể di chuyển tới lui nè đó trong những trường hợp mà khi mà chúng ta có người ngồi phía sau thì chúng ta có thể là chia sẻ cái không gian bằng cách là chúng ta nhích cái ghế của chúng ta lên phía trước một chút xíu thực ra nói một chút xíu thôi các bạn nhưng mà nó rất là dài nè các bạn thấy không Duy nghĩ ở đây nó khoảng tầm là 15 phân luôn gần 20 phân luôn á các bạn đó thì mặc dù là Di đã di chuyển lên lên coi như là maximum ở phía trên rồi nhưng mà Di ngồi vẫn cảm thấy là ừ, thoải mái luôn nó không có vấn đề gì hết luôn đó cho nên là Di đảm bảo luôn các bạn cái người ngồi sau vẫn sẽ rất là thoải mái đó và bây giờ Di muốn cái ghế nghiêng ra thêm một chút xíu nữa thì Di sẽ nghiêng ra một chút xíu nữa thôi rất là tiện ha các bạn thấy không rất là thoải mái luôn thật ra đây là một chiếc xe cực kỳ tiện dụng các bạn cực kỳ tiện dụng luôn uhm. còn nếu mà trong trường hợp mà phía sau chúng ta không có người ngồi ha thì chúng ta có thể đẩy ghế ra phía sau hết luôn cho nên là chúng ta duỗi thẳng chân luôn các bạn đó duỗi thẳng chân ra thế này luôn ha thì những cái chuyến mà di chuyển đường dài á, thì các bạn biết rồi đó khi mà chúng ta di chuyển trong thành phố á, thì chúng ta ngồi như thế nào cũng được tại vì là chúng ta ngồi ở một cái thời gian ngắn thôi nhưng mà khi mà di chuyển trên một quãng đường là 3 tiếng 5 tiếng hoặc là 7 tiếng thì chúng ta mới thấy được cái sự thoải mái của cái khu vực này đó chỗ này càng rộng thì xe cái chân của chúng ta càng duỗi ra thì nó sẽ càng coi như là thoải mái hơn rất là nhiều ha à. thì à, đối với cái hàng ghế sau này thì các bạn sẽ sử dụng ờ, cơ để gặp ghế ha chứ chúng ta sẽ không có sử dụng bằng điện đó bằng cơ hết các bạn nha cũng như là ở đây có những cái sợi dây rút nè đó bây giờ Di muốn gặp cái ghế này các bạn ha là Di giật ở đây đó đậy lại à, cũng như là cái hàng ghế này nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn đi ra phía sau để mà ngồi thì chúng ta sẽ dừng ở đây đó sau đó đẩy hàng ghế này lên phía trước đó chúng ta sẽ đi ra phía sau thôi bây giờ Di đã ngồi vào cái hàng ghế cuối cùng của chiếc xe GLB 200 này các bạn à, thì thật sự cái hàng ghế phía sau này nó hơi nhỏ một chút xíu ha nó hơi nhỏ một xíu nhưng mà Di vẫn ngồi được Di vẫn ngồi được các bạn à, vẫn ngồi được ha thì à, ở cái hàng ghế phía sau này á, thì à, vẫn có chỗ để chúng ta để được cái điện thoại nè cũng như là một cái chỗ đi USB để chúng ta sạc cả hai bên được các bạn là hai cái USB ha rất là tiện luôn cho người ngồi phía sau à. Nói chung là về hàng ghế phía sau á, thì nó cũng sẽ không có gì mà để nói nhiều Chỉ có điều là khi mà Di ngồi vào để cảm nhận cái cái kích thước cho các bạn xem thôi Hiện tại đầu gối của Di thì vẫn chưa có chạm cái ghế Có thể là cái ghế này đang đẩy đẩy về phía trước một chút xíu đó, đẩy đâu chút xíu là các bạn thấy không đó vẫn chưa có đụng nè đó thì à, cái hàng ghế này có thể tạm chấp nhận thôi các bạn bởi vì là đây là cái chiếc xe 5 cộng 2 với cái kích thước là à, hơn 4m6 4m6 55 chính xác là 4m6 55 cho nên là khi ngồi vào cái hàng ghế này như vậy thì nó rất là tuyệt vời rồi nó không có gì mà để mà bàn cãi nữa và đây là cái động cơ của chiếc xe GLB 200 các bạn đó các bạn sẽ thấy nè thì với cái động cơ của chiếc GLB 200 này thì sử dụng cái động cơ đặt ngang đặt ngang các bạn nha đặt ngang cho nên là cái chiếc xe GLB chúng ta sẽ không có cái trục cạc đăng truyền từ trước ra phía sau và chiếc GLB này nó vận hành là bằng cầu trước các bạn cầu trước luôn à, và với cái động cơ là 1.3 lít nhưng mà công suất nó lên tới là 163 mã lực có nghĩa là nó sẽ mạnh hơn so với cái động cơ 1.5 của cái chiếc xe C180 đó thật ra là đối với những chiếc xe Mercedes-Benz khi mà nói tới động cơ 1.3 hay là 1.5 các bạn thì các bạn đừng nghĩ nó yếu nha đừng nghĩ nó yếu bởi vì là Di cũng đã lái và trải nghiệm cái chiếc xe C180 cũng như trên đường cao tốc rồi đó chiếc xe không hề yếu và khi mà chúng ta đi ra ngoài đường các bạn chúng ta cần vượt mặt cần tăng tốc để mà vượt xe khác thì chiếc xe của chúng ta coi như là đáp ứng tức thì thì với cái động cơ của chiếc xe uh, GLV 200 này nó còn mạnh hơn cả so với cái chiếc xe C180 thì Di nghĩ là cái việc mà đi ra ngoài đường hoặc là tăng tốc để vượt xe tải, xe container hoặc là cần tăng tốc tức thời thì chiếc xe GLB này sẽ thể hiện ngay cái sức mạnh của nó luôn đó thì Duy nghĩ là đây là một chiếc xe dành riêng cho gia đình cũng như là hướng tới giới trẻ cũng như là các à, chị phụ nữ cho nên là Mercedes-Benz à, thiết kế ra cái mẫu xe này cũng như là với cái động cơ này thì Duy nghĩ là nó cực kỳ hợp lý rồi nó không còn vấn đề gì nữa ha đó thì à, với cái chiếc xe GLB 200 này thì Di đã nói rất là kỹ rất là chi tiết rồi ha thì uh, đây là một chiếc xe nhập khẩu với số lượng cực kỳ ít luôn cho nên những anh chị và các bạn nào mà uh, thích các chiếc xe GLB 200